hôm nay rẻ hơn phía mãi sẽ test lại à, bếp để trả bảo hành cho khách thì bếp này khách nói là không có điện nguồn vô gì đó thì à, shop đã về kiểm tra lại thì đã chỉnh sửa xong đây bếp đánh lửa hoạt động ok là ừ, bếp nướng đây ừ. thì à, để test cho kỹ thì shop sẽ để hai cái nồi nước lên và nấu thời gian là 15 phút thì thử cái thời gian hẹn giờ thì à, shop cũng sẽ mượn vào cái ổ cắm hẹn giờ này cho bếp này nó không có tính năng hẹn giờ trên bếp thì giờ shop sẽ à, thử hẹn giờ 15 16 phút luôn trên ổ cắm hẹn giờ này bằng qua ổ cắm hẹn giờ đây thì ở cái học pin này thì phải bỏ pin ra khi ta sử dụng ổ cắm hẹn giờ ừ, đây thời gian hẹn giờ là 16 phút trên ổ cắm hẹn giờ đây thì khi hết thời gian bếp nó sẽ tự động tắt lửa Đến sáng xong con nói chụp luôn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 ของนำพวก thời gian trên ổ cắm hẹn giờ của tôi ờ, còn là một phút cuối đây ừ. hiển thị là một phút thì bếp vẫn hoạt động bình thường đây thời gian trên ổ cắm hiện giờ đã hết thì bếp nó cũng đã tắt lửa bếp hoạt động tốt quả ga công tắc đăng vị trí là mở đây thì vừa rồi tôi cũng đã thử ờ, test lại bếp